chưa ngồi chèn cái của na này mà cháu không xong đúng cái này mà cháu xong dám ăn chị Quân chị đi rồi cháu muốn làm idol không muốn làm idol nhỉ lúc mình của ca đây Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của Giang nhé Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại khu vực Bản Cai thuộc xã Sơn Na, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Nơi mà quê hương Giang đang sinh sống này Hôm nay thì à, Giang muốn à, giới thiệu cho mọi người về một cái đám cưới của người đồng bào dân tộc Thái ở trên Tây Bắc nhé Đấy, Hiện tại thì bên nhà trai, khu vực này là nhà trai đang mổ lợn, mổ bò, mổ trâu mọi người Hôm nay cỗ rất là to luôn này thì bao giờ là hoàn thành được anh? Đấy, chờ... nửa tháng. À nửa tháng ra là khánh thành cái gì? À thế là bà con à, mọi người đã chuẩn bị có cầu mới đi rồi. Phải một trâu một bò rồi. <laughs> À thế <laughs> à? Đấy, cho anh thanh niên ờ, đang ờ, làm ờ, con bò bò này bò được cái bò cái nhá à, con này con bò đực con cái à? à đúng rồi đúng rồi chính xác rồi bò đực con bò cái xuống ống xuống ống xuống ống quay cái cái bò cái ở trên nào đúng không vâng có người đàn mua quá thường người thái một người hay làm ở cái, cái ven suối này này để nó tiện là người ta dễ mổ rồi dễ à, làm à, thịt đấy làm ở nhà thì nó hơi hơi bẩn một chút tại vì à, tập tục phong quán ngày xưa ngày xưa của người đồng bào Thái là người hay sống ở những ven suối người ta rất là tiện lợi giờ mình vào phía đằng trong bên kia để xem bên nhà trai cho mọi người nhé phía khu bên trong này là bên nhà trai là đang bắt đầu là anh em tiếp tục mổ trâu mổ bò nữa khu vực này là của nhà trai uh, đây có một căn nhà sàn rất là đẹp này à, mình sẽ à, quay cho bạn xem à, một chút đổ bên trong này đây ngôi nhà sàn rất là đẹp luôn nhà sàn đổ bê tông đây có cô gái thái xinh xinh nữa cơ con chim hót hay nhỉ chim trà màu à đây con trà màu này trong này rất là thanh cảnh nhá gần suối nhà sàn này chắc là mới làm thôi mọi người thấy mới lắm xem mấy anh à, dưới này xem à, mọi người mổ trâu này bò u uh, đây có ao cá cá chấm đấy hoa đào vẫn còn đang nở kìa xin chào các bạn nhá ok đây là đường ra cuối các bạn ạ Ui giời ơi đông anh em thế nhở Đông kín như mực luôn Kỳ mấy kỳ Xin chào anh em 500 anh em Lò Ui Tư có kinh đàm kìa Hay ra Đây là chân trâu chân trâu Món chân trâu nấu canh đông luôn nhỉ có tiết châu không hôm nay có tiết châu không làm không thêm à, à? chị em phụ nữ mọi người mổ gà mỗi người một chân một tay luôn Đấy. vâng xin chào chị đi gà tà hay gà sư nè gà tà gà tà à? gà, gà chạy đôi tên một cơ à, gà chạy đôi chỉ là chết thì là chết đấy như chảy hồi luôn nhưng mà như ngày tết vào ngày... như ngày tết luôn thảo nào à, thảo nào mọi người hay nói là tháng 1 là tháng ăn chơi là tháng 2 rượu chè mà tháng 3 là hội hè đấy ba Đấy, <laughs> ở phía đằng trên này mọi người lên dọc khu vực phía trên này là cái ờ, khu vực suối khoáng nước nóng của khu vực bản Bon đấy mọi người mà ngày trước là các cô gái thái là hay tắm tiên ở trên đấy ở những cái hốc cây ấy gà hôm nay hơi nhiều đấy nhỉ gà hôm nay hơi hơi nhiều đấy đấy mọi người hay lợi dụng cái suối này là làm luôn này ở phía bên ngoài mấy anh em đang mổ bò trong này là mổ trâu đây thì toàn thợ thôi thợ mổ trâu mổ bò luôn phía bên này thì anh em à, đang à, mổ trâu mổ bò nhé chút nữa thì mọi người sẽ mang thịt trâu thịt bò vào khu vực trong nhà để chế biến Đây là con đường à, vào bên khu vực bên nhà trai à, hai bên đường đi thì à, những cái thử ruộng mọi người người ta vừa cấy xong ấy chắc phải hơn tháng thì bắt đầu lúa mới mới chữa được đường thì vẫn là đường đường đất chỉ có được ngoài kia là đường bê tông phía sau ờ, những ngôi nhà sàn của người đồng bào thái này là những quả đồi sẽ trồng những cây keo này cây bạch đàn này cây bồ đề hay là có những cây măng vầu măng sạt đấy xem mọi người đang chế biến ờ, món gì đây nhân giỏ rau Đấy, đây đây vừa nói măng vào chị em phụ nữ đang à, làm măng vào khu vực này chó khu này nhiều thật đấy, đấy. xin chào xin chào các bà chị đây là món măng vầu này măng vầu này măng vầu đắng hay là ăn là khóm đó đúng là vừa đắng vừa khóm vừa ngọt à hơi đắng đắng một tí luôn ừ. Có ai bán có ai bán mang không? Có, Ai bán thì uh, liên hệ với các chị uh, người Thái Tây Bắc này nhé có ai chị nào mà mà muốn mua ấy? Vừa rồi thì uh, có thấy uh, các cô bác ở trong miền Nam là hỏi Giang là mang vào bao nhiêu tiền một cân? 15 000 một cân. 15 000 quá? Đấy như chị nói là 15 000 vầu Tiền ship thì uh, mọi người phải trả nhá, trong đấy. Người liên lạc uh, cho cho Giang nhá à, đứa cháu mình chở con gà về thì nó bị rơi giữa đường <laughs> con gà bị cụt cánh à, à, à cháu như à, nhặt vào cho chú toàn đi chuối về chuối về lang về rửa đi rửa đi 15 nghìn một cân là quá rẻ luôn Mọi người mua bao nhiêu cũng được nhá Thì cả mùa này đang mua măng sạt Măng sạt thì bán bao tiền một cân 50 Đấy là quá rẻ đấy Mọi người à, liên hệ à, cho Giang nhé Để Giang à, có thể liên hệ với các chị nhé Trong này thì mọi người đang bắt đầu xẻ thịt trâu rồi Ấy là cái nồi gì đấy, nồi canh à À cơm cơm Ui nồi cơm thạch xanh to này mà mà mà mà thịt trâu sấy thì thôi rồi anh Dũng nhỉ hỏi nói luôn nó mét cớ đó em tả mét cớ luôn đó đâu lọc bia đó có bia là món bia rồi à đây à món bia đây à rất là nhiều caramel luôn mọi người nhé để lấy pịa này đây là ờ, chuẩn bị làm pịa đây làm pịa trâu nhá cười lên xem nào làm dạ, cái này làm pịa trâu đây anh em nhá cười hiểu siêu cứt trâu ăn cứt non ăn cứt non ăn cứt à, trâu non à, bản sắc dân tộc ừ. người Thái. Ừ. Đấy bạn bạn Sơn A. Bạn phiên là bạn ấy đang làm pịa đấy. Cả con trâu là cái cả con trâu là món này là ngon nhất thôi. Ừ. Chuyên cho nghề về làm món pịa nào thì phải tí là phải lọc ra mới cho chuẩn về ẩm thực nạp pịa vùng tây bắc nạp pịa này phải có tí do và nữa nó mới càng ngon thế á ừ. có tí do và nữa ngon à ừ, nhưng mà vì sao lại có tí do nó mới ngon nó mốc mốc cái đấy nó mới màu cứt màu cứt non màu cứt non cáp nữa thái thôi chỉ khoai tiếng thái là khỉ khoai à khỉ khoai Đây, à, các bạn này mà lên Tây Bắc chơi thì vui lắm đám cưới người Thái thì à, kẹt tiền tiền luôn nhá nhảy rồi sàn chiếc như Sơn La luôn Thái như lộ tham thang Sơn La Thế vừa rồi mà năm vừa rồi đang lên Sơn La mà ăn cưới thì được mời ấy ở đó người Thái ở Sơn La ruột sợ làm sợ bé cắn lên nghĩa là bảo Thái đi ăn đấy cái này là khỉ khoai khỉ khoai non phía bên này thì à, các anh đang đan những cái giỏ giỏ này à, mọi người hay gọi là đi ờ, gánh ấy. gánh ờ, đồ cá này ờ, mọi thứ để sang bên nhà gái <laughs> kiểu sắp át anh vang rồi thì chỗ này thì mấy anh em là đang chuẩn bị những cái món gọi là pịa để vào làm pịa nhá mọi người nhá cái này cũng lòng sách nó sẽ nấu cùng với món pịa đây này tốt rồi này tí là mọi người ờ, lọc thêm một lần nữa đấy à, đưa vào nấu à phía bên nhà ngá gái thì là phía bên kia ừ cung nhà sàn đấy đấy đồng bào thái người ta ở những căn nhà sàn à, xây đổ bê tông này này thì có nhà vệ sinh luôn cả ở trên ở dưới phía bên trong nhà người ta sẽ làm các nhà bếp còn sảnh ngoài này thì à, mọi người sẽ để uống nước chè chuyển sang à, bên khu vực nhà gái thì bên nhà trai sẽ đại diện thanh thanh niên uống được rượu để sang lấy đồ ở bên nhà gái nha mọi người nhá Ủa, à, có lượt đại diện bên nhà trai đó và chiến đó à, à, à cháu mình đại diện bên nhà trai à phát biểu chưa đẹp đó, đây là diện nhà trai quyền phát biểu và sân khấu của nó. Anh em ơi, vào uống nước, uống nước đi. Không được giữ thế đâu. Vào uống nước đi nè. chúng ta pha này luôn thế rồi mà. Nói cho anh đi cái ba này không có ba cái cơ đó, cái ba đó. Ôi trời ơi. Bên nhà gái thì cũng chuẩn bị khá là đầy đủ rồi đấy. Mầm nó sắp ra hết rồi. Nhanh và gọn. Uh. Uh có Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại khu vực nhà gái nha mọi người nhé Buổi chiều ngày hôm nay thì à, bên nhà trai Sau khi mà mọi người à, làm cố Xong buổi chiều thì bên nhà trai sẽ đại diện những anh thanh niên Khỏe mạnh, lực lượng lên để bên nhà gái là đón những cái đồ của bên nhà cô dâu về Ngày mai mới là bữa chính Nhưng mà cố phụ của bên nhà gái, bên nhà trai cũng rất là to Có những cái món đặc sản nhất là mọi người biết là, là món pịa đây là khu vực nhà gái nhà gái thì cũng ở cái à, khu vực một cái cánh đồng khá là đẹp luôn đấy ở xung bao quanh là những cái à, ngọn đồi rất là đẹp cách nhà trai thì cũng hơn à, vài cây số thôi ở bên trong này thì là sẽ có những cái thủ tục của bên nhà gái người ta sẽ nói chuyện những người lớn tuổi ấy còn anh thanh niên người sẽ ngồi mâm trước phía trong này thì giới thiệu cho mọi người là các bác lớn tuổi này các cô này đại diện bên nhà trai nhà gái sẽ ngồi nói chuyện có miếng trầu cau rồi là có những chén rượu để mà xin đồ rồi xin dâu ấy khi ờ, bên ờ, trai ờ, lấy đồ xong thì anh em đã chuẩn bị tiếp tục di chuyển sang bên kia để tiếp tục những cái chén rượu chúc mừng hai vợ chồng chú rể thì không biết là chú rể tí có về không chú rể khả năng tí xịt bên nhà gái đây nhỉ mấy chén rồi ừ. lắm rồi quay anh em đi say rồi à, say rồi à. con xe này bao tiền đây anh ơi à, xe này á à? phải rơi vào năm năm năm tỏi năm tỏi à được đấy con này uh, xem là anh muốn không xem là có có hút về được không hốt được không đấy biển số là vâng, thế thì uh, ừ. đến hotline biển số đẹp đấy đẹp bốn bốn chín con này uh, mua từ mỹ à mỹ à nhìn anh này cũng uh, giống người người, người uh, nước ngoài lắm mọi người Việt Nam nhìn cái phong người ngồi xe là rất là hợp hợp luôn hợp lý đấy được đấy con này được Được đấy Có bánh răng thì thôi rồi Đấy Đổ giòn Đấy Mau nào đâu Say à Say ngủ nhá Sau khi mà các anh thanh niên ờ, trai tráng đã đón đồ ở bên nhà gái về thì ờ, tiếp tục bên nhà trai là sẽ làm cái món ờ, tiết canh nữa là xong rồi là bác ra mâm rồi đấy là chiến đấu đấy buổi tố phụ chiều ngày hôm nay đây đây là cháu mình chưa có người yêu nhá các bạn nhá vẫn còn trai tân luôn còn zin luôn Dạ. nhân tiết canh thì uh, cái này là sụn này kia sụn này thịt uh, đồ ngon này còn đồ ngon à kia là tiết canh như rồi có anh áo vàng uh, anh thi mang đến này còn nguyên cái này là đống xương để cho uh, à, anh đội mũ này anh ấy chiến đấu trước để tí nữa anh còn nạp năng lượng không có là không chiến đấu được anh em này bắt nạt đấy chào đón à, ừ. ngày mới đây đấy mới uh, à, món pìa giới thiệu đi Đến lùa này quá ngon này châu là châu thường đấy món là món làm vịt sản nhá đây à, chị gái mình nhá đây là nạc vị nhá chuyên gia bán phở ở đầu uh, đường uh, ngã ba bán hẻo ai ăn bún cháo lòng bún cháo lòng nhá liên hệ cho chị nhá đến ủng hộ chị nhá Đó. món này là đặc sản của bác này tắt tắt tắt khổ quá đây mai được cảm ơn chào các bạn nhá chào mọi người nha tiết lụa đây là tiết hoa mọi người uh, lên tên đi bác thì phải thưởng thức cái món này Gái Thái thì ờ, toàn gái xinh thôi mọi người ạ Mà ai với ai ờ, mình cũng không rõ đâu đấy năm năm nhưng mà vẫn còn trẻ nhu 20 Đấy, mọi người bắt đầu ờ, múc ra đây tí nữa bắt đầu sắp mâm Sắp mâm thì đợi khách người ta đến buổi chiều nay là bắt đầu là mọi người sẽ ngồi mâm Và ngồi ở dưới toàn bộ nhà sàn hết nha mọi người nha Đây bên này là nhà sàn hết này Bên này không nhà sàn hết sàn hai căn nhà sàn là đổ bê tông liền kề luôn dành cho cô dâu và chú rể xin được gửi lời mời chân thành nồng thắm tới toàn thể các cụ các ông các bà chúng ta ở đây anh niên vào đây anh em mọi người vào đây hôn trường cưới gia đình họ nhà trai đến giờ rồi thì làm cũng ờ, vâng bác dùng đi dùng tự nhiên đi các bác anh ờ, chú dùng tự nhiên đi một lần nữa xin được thay lời mời cho gia đình xin được trân trọng và thân ái kính mời vâng vâng vâng vâng vâng quay gió ra mà vâng vâng lúc đầu đáp quay đúng liên quan đến đây giờ làm chén ít cam lớn năng nữa nè con lớn này em mi lớn nè ở đây luôn để uh, lên hoan cái gì luôn nô nước trưởng đến đây tham dự bữa tiệc liên hoan chúc ờ, mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi tiệc tối ngày hôm một lần nữa xin được thay lời mời đây món bia đây nha mọi người nhá món đặc sắc nhất ở đây này này đây là có thịt gà giò tiết lụa đấy. đây là thịt uh, trâu đấy, rau đây là chị gái mình nha hoa còn đó Độ, chúc mừng đó chúc mừng uh, sự hiện diện của tất cả các anh uh, chị thì chú bác uh, vị khách quý hai khách thế luôn vẫn đang đang lờ lúc này đã sắc tiếp đón toàn thể khách quý thay lời cho chú rể Việt Nam gửi lời cảm ơn toàn thể các bạn năm thay làm món bia cho mọi người chú à, rể thử giang thử cho mọi người xem nhá quà rất là tuyệt vời vô cùng ý nghĩa trở về gia đình trong cuộc sống hiện nay ai à hai đến giờ để gia đình chất lượng liên hoan đón tiếp toàn thể các cụ công các bà toàn thể các bạn nam thanh nữ tú thay lời cho ông bà tuyến sáu đưa lời cho bây giờ ờ, các bác là ờ, các cụ là mọi người nhá là ngồi bên này các cụ không các bà thế là thanh niên sẽ ngồi phía bên kia khách quý dự tiệc ngon miệng mình quay mà sang đây là Chén vâng. đi ai đi nhờ? Vâng, chén đi xong. Chén đi xong liên hoan. Vâng, đó nó có nữa. Một lần nữa. Đó nữa. Xin được trân trọng và thân ái kính mời đưa ra. Cái bức quái phụ ra đăng ký lên đó. Quái hết rồi, cho mình kia hết rồi. Ở nhà ăn thịt chào lắm. Nay thì uh, Giang cũng uh, tiện giao lưu với các bác Anh Ừ nhà cả thôi mọi người Vì mấy đâu có hôm của nó Ừ Vâng, vui đám cưới Tây Bắc thì à, mọi người lên Tây Bắc chơi ấy thì mọi người có thể lên đây để à, dự một cái đám cưới của người đồng bào Thái có rất là nhiều những cái món đặc sắc ẩm thực của Tây Bắc đông đủ trở về đây chúc mừng cho gia đình bắt đầu lúc nào ờ, à, à có đâu à, hả ăn đâu à, hắn đâu có đâu ờ, à, nó có đâu à, hắn áo đâu à, lúc đâu ờ hắn chúng ta cùng ờ, vươn tay giao tay nước và trở về à, à có đâu à đúng đâu trang trọng ngày ngắn nhất à, à nào ơi bây giờ mày yếu cái nào mừng cho à nào nó à, à, ờ, thu được hết nhỉ vâng vâng không <laughs> không sao ờ, chú ạ tôi cũng ờ, nhân dịp ngày cưới của cháu thì cũng xin tất cả chúc các chú các anh nhá luôn luôn mạnh khỏe đó dạ. Vâng. vâng vâng vâng Út từ người một là sao nổi à, anh anh Vướng chết em đấy bao vâng, nhiêu mâm đây Thế bây giờ là Giang đi giao lưu với mọi người để uh, cho mọi người uh, cùng biết không khí uh, buổi uh, cố phụ của người đồng bào Thái nhá đó vâng. vâng này đó vâng này à nào này xong này à, thanh niên bên này nữa mọi người đấy và đi giao giao lưu chung một tí đó thì à, nó ngà ngà rồi là không không không giao lưu được với anh em nữa thì đó nhận tiết đâu anh <laughs> mấy anh thanh niên này có cái gì muốn nói gì không anh em muốn nói gì không không đâu bác cả đấy ông muốn nói gì không anh em muốn nói gì không ấy anh em phát biểu nói đi giờ nói cũng chả biết trình bày cái gì hôm nay hôm nĩa ngày hôm nay là đám cưới của <laughs> thằng em trai ok mấy dạ, anh em là cũng tổ chức một đèo samurai và món ăn để cảm ơn ai? cảm ơn anh em là gọi là đón dâu giúp à, đám cưới à, quê nhá à. có món máu với lại cướp các kiểu ấy thôi anh ạ ơ chén mình đâu nhỉ đây đây đây đây đúng rồi thôi cũng à, cảm ơn dạ. tất cả các anh em thanh niên là cha. Dạ, trai tráng chiêu vợ cho con đấy hôm nay là đi đóng đồ về nếu mà muốn có rể ở sơn la là nghĩa lộ thì vào chỗ này nhá còn một đống cái này anh quay thì là một đống đấy một đống ấy nhá đó mà không là thôi xin lấy anh nhá không mời nhá ok con dê quẩy tao nhá dê dê khảo hàn nhá hàn á chắc tí ra này à, quán là làm cái gì đấy xuống kiếm máy đi nhá à, anh em ơi anh em ơi hai ba hai ba go hai ba uống uống nào đi hết đắp chậm mới bây giờ đi bọn lão cái này rồi Đấy nó. Nhà bán đây. Thì, uh, mọi người thông cảm là có chén rượu ra hai hô to để cho nó rượu. Cho nó có sảng khoái chứ. Sảng khoái. Đời sao phải buồn. Nhá. Đúng không anh em? Anh sống thoải mái nó phải này. Đấy. Đúng không? Anh em uống nhá. Anh chờ bia này. Mọi người. Đây có ờ, đây là giới thiệu lên lắm không? À, ờ, em hát rất là hay nhạc khánh hát này đó hát nhạc vàng tôi hay Cần trên nhạc khánh số xuống đi cậu ấy xong rồi xong rồi thế là em chén đấy nào em ơi rót ra đi à, rót ra đây uh, sang mâm bên này nó ui thanh niên này đông thế Nghe chấm mấy chục mâm Rồi Chưa đủ chưa? Hai năm rót chưa ạ? Gần đủ ai đây ui, cháu cậu ờ, tiếp tiếp tiếp đấy đấy rồi người đẹp trai đấy chú rể đi chú đi ôi không phải chú gì đâu cháu đó <laughs> chú rể bắt biểu gì đó chú rể với kia à chú rể đi rồi không cho thằng anh nó thay mặt cũng được ờ, mừng kia kìa kìa ờ, tí tí mâm kia để mâm kia ấy ấy tôi chết là à bắt đầu chương trình là như nào ấy chương trình chúc tất cả anh em thanh niên hôm nay đi bên nhà gái lấy đồ về là rất là hoành tráng sức vâng. khỏe nhá hảo vâng, hán đâu hảo hán là vâng, tiếng thái nói là mạnh khỏe hảo hán đâu hảo hán đâu hàn huyền nhá hảo với hảo là nó ba bất điệt nữa <laughs> đấy đang nói rồi anh này là anh à, tóc bạc nhưng mà năm nay là 85 rồi đấy thì trẻ lắm còn thanh niên chán à, chưa vợ Hả đâu? Hả đâu? Hả đâu? Hả đâu? Hả đâu? Hả đâu? chuyển tiếp đúng đúng Ui. chuyển tiếp sang ờ, anh em ờ, thanh niên bên này hôm nay là đi bên nhà gái về lấy đồ Ê, có em này đẹp trai này thằng cháu đẹp trai bóc xuân thằng này giống cái thằng uh, ở bên angora cái thằng thằng, thằng, thằng đông paulo hay quay này. Lô. Ờ. Lô. <laughs> đâu đâu rõ chưa rõ chưa ok con dê nhá lên lên luôn lên nóc nhà luôn đấy lên tiền nóc luôn đấy ờ đấy cảm ơn anh Yên hôm nay vất vả được xá xa xôi này còn chở đồ này còn phải uống rượu nữa nào nào hắn ơi hắn ơi anh khỏe nhá hồ vô hồ vô lúc nào cũng phải là hồ này như là chỗ say thì nó mới hồ thì nó hồ nó hồ nó sẽ sớ Ada. Ada. Làm đi Làm đi lý clip là tôi cũng uh, xin phép uh, cảm ơn uh, ờ, có anh ờ, vâng. lớn tuổi anh nhá chưa sức khỏe chú nhé à, anh gì nhập quên mất rồi tuần tuần à, tuần tuần tuần cháu thôi rồi. cháu dạ, chú nhé ừ phải cháu nhá phải cháu nhá phải dạ. cháu nhá ừ nhá ừ cố gắng nữa 14 là tuần xuống cái thỏ đấy. bao nhiêu kho dưới đấy mà mày cầm máy anh anh phải xuống đấy làm clip ở đấy chứ nó nhiều hôm trước đây mày phải cầm calamen bây giờ phải tỉnh nhá cái đấy phải phải xuống à, xuống sớm ấy cả đấy nhỉ? Đúng rồi, phải đi sớm. Khỏe nhá. Anh Tuấn nhá. Dạ. Thành được. Đó vâng, này. Vâng. Hôm nay thằng anh này nữa, dạ, chẳng bọc hẳn <laughs> này. này còn lâu Nó à, thì nó hỏi bố nó bảo quay quay Kín à, kín à, kín à Một chén nữa mà chú Kín mình Bố mà đây là thịt trâu uh, chấm chua, này thịt trâu ăn sống nha. Có đủ đầy đủ gia vị để chấm chua. Tươi đẹp đẹp đấy. Mì chuối. Bác ơi mình giới thiệu quá. Ờ, mì chua đúng không? Thế. Bóp. Cái này chưa chưa có chưa có vị chua gì cả. Bóp chua vào. Bên này có cái gì không? và cái chủ yếu mấy khi anh em mình có cố tiệc có cưới này làm một tí thì chua này gọi là thôi nhá chưa có chưa có vị chua gì đâu nhá ăn chua hoặc là ăn chấm này là nộ hay kiểu gì là anh em tự uh, à, theo sở thích